Ông cứ trồng Rồi chúng nó cứ phá Ông có một mình Không chống được nổi đâu Mà cũng sắp đến kỳ đóng thuế Ông có đủ tiền chưa? Ừ? Lão ra ngay ngoài đây Để các cụ phán xử Sao họ ác thế hả bà giáo cùng người làng người xóm với nhau mà cứ xử như loài ác thú ấy. Quyền này ở cả trong tay họ, mình dân đen thấp cổ bé học, lấy chứng trộm, khó lắm. Nề nếp nhà này sống phải có trên có dưới Nề nếp nhà này không biết đẻ Là bị tống ra ngoài đường Tôi đang mang trong mình đứa con của thầy đó Hai người biết con vàng nhà lọ hạc không? Đấy, những con chó nó còn biết sống sao cho phải đạo Nữa là con người Tìm cho bằng được, tàu văn tự Mày đâu, đánh chết nó cho tao